nó à, nó nghiêng hả à, nó Ủa, thấy, thấy nhìn ở trên trần trong thấy mới quá mà ra đây giờ thấy nó bạc <laughs> màu chân gì đó hả ờ nó mới mượn người ta gúng lại nè gúng lại gúng mọi người anh mới đứng đây nè đây cái bên nè Dạ, chân đó. Bốn chứ ờ, anh xin lá, anh thóc nóc chứ hổng xin có 10 em mấy miếng tôn vậy à, như ờ, cô chú anh chị ờ, các bạn đã thấy cụ là 82 tuổi với mọi công đoạn hàng ngày thì từ cơm nước thì à, tất cả đều à, cụ à, nấu mình nên với lại vệ sinh là có cái bô ở giữa ở dưới á các cô chú anh chị có thấy không ạ à? bên góc bên đó bô màu đỏ đó chính là cụ vệ sinh tại chỗ luôn Phước mong sau khi xem cái video này các cô chú anh chị À. nếu ờ, mà có ờ, phát tâm thì ờ, hỗ trợ giúp cho hoàn cảnh của cụ quá để cụ có thể có được những bữa ăn ngon hơn đặc biệt là hiện tại là giờ như các cô chú anh chị thấy thì cụ chỉ có ăn cơm với nước tương nước mắm thôi Dạ chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với ờ, kênh của Phước Cần Thơ Hiện tại là Phước đã có mặt tại nhà của ờ, cụ ờ, Quá Và trời hiện tại thì mưa từ sáng giờ nên di chuyển cũng hơi là khó khăn để xe trên này chắc cũng được phải không ta này bây giờ mình à, sẽ đi vô nhà của cụ đây dự tính là chừng nữa mình sẽ cất lại cái nhà này cho cụ nè đó như các cô chú anh chị với các bạn đã thấy thấy không kẽm không trời ơi coi chừng té nè mình dạ con chào cụ trời có một cái áo bận hoài vậy đó hả cụ em à, áo gối ôm này cho cụ luôn hả dạ đúng rồi gửi cụ hết á đồ ở đây mình à, ginh vô cái này là gạo với lại coi mới quần áo đó mình gửi đây, cụ quần áo đây quần áo gạo gạo để, để, để đây nè chị để bàn gạo để bàn quần áo để đây ha dạ quần áo với lại à, bánh trái đồ đồ để cho cụ dùng đây mình uh, mình có mua cho cụ à, một cái uh, mền cái gói ôm với lại đem số một đố quần mùng mới đồ hết bên đây thì uh, bên đây thì cái uh, cá mồi sữa với bánh cho cụ với uh, gạo chục ký gạo ăn cơm chưa cụ dạ, nè, ăn cơm chưa à, ăn rồi hả bữa nay ăn cơm với gì hả? đó là để coi rồi con qua đây nè đó nè chó chính các cô chú anh chị các bạn thấy không cụ ăn nè bữa nay à, ăn với gì vậy cụ à, cá lòng tông gì đó cá lòng tông với cơm vậy đó mà nguội ngắt vậy đó hả nó, nó con nó cho nó trời ơi đây đây là cái ờ, bếp cơm này ha cơm bữa nay ờ, cơm sao cũng vậy có gạo vậy thôi mấy lon vậy đó trời đang mưa quá trời đây để Phước đi qua một vòng cho ờ, cô chú anh chị ờ, mình xem cái nhà của cụ hồi nãy thì ờ, xích đi vô đây có một mưa bão quá trời nên có một cái nhà dọc đường nó bị tóc ton luôn đây mấy gài đời khỏe không cụ đi hết nổi giờ đi là hết nổi luôn hả bữa hổm đi nổi bữa nay hết rồi đi mấy miếng thôi bữa nay là đi hết nổi rồi đang có té nữa té hả ừ. ở đây mưa giờ là trơn dữ lắm nha cụ đừng ờ, có đi nhiều té ừ, đất nền gì nè tự ra là móc qua nhận ờ, đất á dạ cho mấy chục đó này cái cái, cái, cái đập bà là lạng dạ nó cái gạch nó, nó ăn lại trên về đập đất á cụ nói chuyện thì uh, hơi à, khó nghe thôi dạ ở đây có mấy cái đồ mới nè cụ không biết là cụ bận dừa không nữa nè có mấy cái áo này nè nữa mấy áo áo ấm gì nè, nè đồ bên đây là đồ của cụ hả xuống à, thứ nhất là gửi à, quà cho cụ với lại à, mền mùng chiếu gạo rồi để à, nữa cụ có thể dùng từ từ và trong khi đó nữa thì con cũng đã vận động được một số tiền để sửa lại cái nhà cho cụ và hiện tại thì con sẽ trao cái số tiền này cho cái bạn Thảo với cô chú anh chị và các bạn à, hiện tại là Phước à, đã có mặt tại nhà của cụ và Phước sẽ hôm nay là Phước sẽ trao cho cái số tiền cho cụ là 15 triệu triệu để dựng lại cái nhà cho cụ và sau khi ờ, dựng xong thì bạn Thảo này sẽ cho Phước hay và Phước sẽ xuống đây để quay lại và báo cáo lại cho cô chú anh chị xem để một cái nhà mới và cụ ở như thế nào và đây là 15 triệu nè Thảo à, Thảo giữ giùm cũ dạ, và để à, liên hệ với bên à, xây dựng em à, đếm lại coi coi đủ chưa thì em có ờ, nói với ông em sẽ giống như là dạng như là em ờ, đại diện ờ, ở đây để em lấy để em sửa nhà tập phụ bây giờ em cũng cảm ơn bên phần của anh Phước Cần Thơ đã hỗ trợ cụ và em sẽ đại diện cái phần này để xây dựng nhà này cho cụ xong thì khi nào xong em sẽ báo với anh Phước thì anh Phước sẽ xuống ghi hình lại cho mấy anh chị cô chú và Mạnh Hùng Luân xem em xin cảm ơn các các cô chú Mạnh Hùng Luân đã giúp đỡ cụ hóa em xin cảm ơn dạ yeah rồi một lần nữa thì à, Phước à, xin à, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã tin tưởng và cùng đồng hành giúp đỡ cho hoàn cảnh của cụ quá để giúp cho cụ quá có một cái mái ấm nó có thể là lành lặn và nắm áp hơn để tận hưởng được cái khoảng thời gian còn lại khi mà cụ còn sống chứ giờ bệnh của cụ thì cũng có thể là chữa trị cũng không hết được rồi dạ rồi dạ chào tạm biệt cô chú anh chị dạ. và các bạn hẹn gặp lại ở video sau chào em con cái cụ chào đi chào chào chào sao ừ chào là phải vậy đó hả chào là chào à, chào là vậy đó hả quốc gia à quốc gia dạ, dạ cộng dạ. nè dạ gì cộng cộng dạ rồi thôi giờ nhóm à, chúng mình về đi qua bên bình minh vĩnh long bye bye chào mọi người dạ về luôn chị ơi dạ, dạ. rồi về luôn ha có gì để cái này có gì nữa làm cho đưa cho cụ ăn dạ, dạ, nha. Dạ, tạm biệt không. Có cơ hội xuống thăm ông nữa nha. Dạ thì có ờ, cơ hội khi sửa nhà xong á nhà đẹp rồi chẳng có cơ hội xuống có dịp xuống không về cậu ơi dạ đi đường này nè con đi không có gì để ờ, đồ mấy cái đó cho cụ dùng em ha dạ dạ nữa ờ, dạ rồi em đi luôn chị dạ về thôi mưa nữa rồi mưa nữa rồi